Ok, hello, xin chào tất cả anh em nhé Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với lại video clip tiếp theo của Tấn Sài Gòn Đấy, thì à, có một cái dòng máy đánh bài hỗ trợ cho anh em chơi được rất là nhiều các cái bộ môn liên quan đến bài lá Ví dụ như sâm lốc, ba cây, liêng, phỏng chắn, bài cào thì tố thì rách đấy một con máy mà hình thức của nó thì rất là đẹp giá thành thì rất là hợp lý rẻ hiệu quả chuẩn xác cao thì anh em có muốn sở hữu cho mình một con máy như vậy không ạ đấy thì cái con máy mà mình đang nhắc đến ở đây đó chính là một con máy LG 350 đấy cho anh em cùng xem đây là con máy LG 350 là con máy đánh bài thế hệ tầm trung đấy hiệu quả của nó thì vẫn rất là ok anh em có thể nhìn hình thức của nó thì giống một con Oppo đấy hình thức thì giống một con Oppo đẹp chưa pin là pin rời anh em nhé cho anh em xem này hầu như các cái dòng máy đánh bài đều là pin liền nhưng mà riêng dòng này nó là pin rời để giúp cho anh em ví dụ khi anh em đi chơi hết pin anh em có thể thay pin một cách dễ dàng và nó cũng vẫn sử dụng cho anh em là cái tai nghe siêu nhỏ như thế này dòng tai nghe 698 rất là nét cho anh em luôn thì con máy này nó cũng giống như các con máy cao cấp khác nó vẫn là giúp cho anh em chơi được rất là nhiều chơi và chơi liên quan đến bài lá là cái thứ nhất và cái thứ hai ấy là cái độ hiệu quả của nó vẫn là chuẩn xác 100% cho anh em luôn đấy anh em có thể chơi bất kỳ một cái trò chơi nào ví dụ như mình sẽ test cho anh em một cái trò chơi liêng đấy trò chơi liêng thì khi anh em đi chơi sử dụng con máy này anh em có thể lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường anh em thấy không ạ rất là mượt vuốt rất là nét cho anh em anh em lắp sim vào nghe gọi hoàn toàn là bình thường đây ví dụ như mình bấm đây và anh em muốn đăng nhập vào game anh em cần bấm mã cho mình mã đăng nhập vào game nó sẽ là thăng à, 1 388 thăng đó nó sẽ hiện lên này cho anh em bấm vào được hạ cánh này thì khi anh em vào đây nó sẽ hiện lên cho anh em các cái mục như thế này ví dụ như là cái mục phần trò chơi sảnh là anh em sẽ bấm vào đây nó sẽ hiện lên rất là nhiều trò chơi cho anh em anh em chơi trò nào anh em bấm vào sau đó anh em bấm mua để anh em sử dụng đấy mua thì làm miễn phí anh em chỉ cần kết nối wifi và một máy này anh em mua tối đa là ba trò khi anh em mua rồi anh em chơi ba trò đấy mãi mãi luôn đấy không phải mua lại nữa anh em nhé đấy ví dụ như là mình muốn mua trò liêng trò liêng ở đây mã của nó sẽ là 3027 đấy nó sẽ mỗi một bài nó sẽ có một mã khác nhau trò liêng là 3027 anh em kết nối wi-fi bấm chữ mua là được còn mình test thử cho anh em mình bấm chữ thử này đấy ở đây nó sẽ hiện lên các cái phần cài đặt phần thứ nhất đó là phần chọn lựa mã chơi chọn lựa mã chơi này là cái phần chế độ báo cho anh em chọn lựa mã chơi là phần chế độ báo này anh em bấm vào ví dụ như đây mình sẽ bấm vào chế độ báo là chế bạc số 5 đó là chế độ báo mà nhà lớn nhất khi anh em đi chơi liêng rất là ok số người thì tùy chỉnh số người sân chơi của anh em mình để mặc định là bốn người và khi anh em đi chơi ấy thì anh em sẽ để chế độ âm thanh là tai nghe đấy chế độ tai nghe digital 698 còn mình test thì mình sẽ để chế độ loa cho anh em cùng nghe sau đó mình bấm bắt đầu trò chơi và anh em lưu ý cái phần mắt camera của nó sẽ nằm ở đây đấy khoảng ở đây rất là ok này anh em đặt vào anh em chỉ cần đặt bài vào là máy nó sẽ báo luôn cho anh em rất là nhanh anh em nghe thấy không ạ máy báo hai máy báo hai tức là sao tức là nhà số 2 này sẽ là nhà lớn nhất khi anh em chia từ bài anh em đó bài số 2 sẽ lớn nhất cho anh em anh em thấy không ạ 9 điểm bài số 2 lớn nhất ở đây rất là ok cho anh em này máy báo thì rất là chuẩn cho anh em đấy anh em chỉ cần đặt bài đúng vào cái điểm của nó khoảng cách 30 cm như này báo Máy báo 3 Nhà số 3 sẽ là nhà lớn nhất Chia cho anh em cùng xem luôn Đấy Để anh em thấy được cái độ hiệu quả của nó đem lại Đó Liêng 123 luôn Anh em có thể thấy luôn Đấy Đấy là cái chế độ báo <clears throat> Mà anh em là có thể biết được nhà nào lớn nhất Là rất thích hợp cho anh em đi đánh ẩm tẩy nhé Đấy anh em đi đánh ẩm tẩy thì rất là thích hợp vậy luôn anh em biết được bài nào lớn nhất rồi anh em đánh ẩm tẩy rất là dễ dàng anh em muốn tùy chỉnh số người chơi đúng không ạ anh em muốn tùy, tùy chỉnh số người chơi anh em chỉ cần bấm nút âm lượng này bấm lên này đấy khi mà máy nó đã kêu là 5 hoặc 6 hoặc là 3 tức là anh em đã tăng hoặc giảm số người chơi anh em bấm lên thì nó sẽ tăng bấm xuống thì nó sẽ giảm ví dụ như vừa rồi mình tăng lên 5 này, thì mình đặt bài này 3 tức là nhà số 3 vẫn là nhà lớn nhất mình vẫn chia 5 nhà đó liêng 567 luôn nhà số 3 lớn nhất cho anh em đấy rất là ok luôn này anh em đấy ok không ạ cực kỳ là ok đấy đấy là cái chế độ báo đầu tiên tiếp tục mình sẽ test cho anh em thêm một chế độ báo nữa đấy một chế độ báo tiếp theo đó chính là chế độ báo số 68 68 đây mình sẽ lấy cho anh em này chế độ số 68 là chế độ mà anh em bỏ lá để bài anh em được bài lớn nhất đấy bỏ lá để được bài lớn nhất nhá rồi mình cần đặt đây đấy năm đấy ví dụ năm thì anh em bỏ đi năm lá này một hai ba bốn năm thì thì bắt đầu từ cái nhà chia sẽ là bài lớn nhất đấy nhà nào chia đầu tiên thì sẽ bài đó lớn nhất đấy anh em thấy không rất là ok hoặc ví dụ như đây <coughs> anh em nhiều anh em thắc mắc cho mình là ví dụ như nhà khác làm cái người ta chia từ họ thì mình làm sao mà lấy được bài lớn về mình mình sẽ chỉ cho anh em này khi mình đặt này năm đúng không ạ ví dụ như là cái nhà số 3 này làm cái đi mình đang để 5 nhà nhá để 5 nhà mà nhà số 3 này làm cái này thì mình chỉ cần bỏ đi hai lá một hai sau đó mình chia thì bài mình sẽ là bài lớn nhất đấy mình chưa chia mình đã biết bài mình bài lớn nhất rồi đấy anh em thấy không 9 caro lớn nhất trong đây luôn đấy rất là ok cho anh em bất kỳ một nhà nào làm cái mình có thể lấy được bài lớn nhất về mình hoặc ví dụ như là bài số 4 này à, bài số 5 này làm cái đi à, bài số 5 làm cái này đặt bài chia này Đấy, bỏ đi hai lá này máy báo 3 thì mình bỏ đi hai lá này sau đó mình chia đấy anh em thấy không ạ 10 thì quy luôn <coughs> thì ờ, rất là ok cho anh em đúng không đấy thì anh em nào mà muốn tìm hiểu cho mình về cái bộ sản phẩm máy đánh bài này hoặc anh em nào muốn sở hữu cho mình đến bộ sản phẩm này thì anh em có thể là vui lòng là liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hotline trên màn hình cho mình 05641 77777 097 443 999 097 407 3333 anh em liên hệ trực tiếp đến số hotline nào cũng được đấy Hà Nội Sài Gòn đều ok sẽ có người tư vấn và hỗ trợ cho anh em anh em nhé thì những anh em nào gần cơ sở bên mình có thể đến trực tiếp một trong hai cơ sở của bên mình để được trải nghiệm về sản phẩm bên mình thì có hai cơ sở cơ sở một là ở bến xe Mỹ Đình Hà Nội cơ sở 2 là ở quốc lộ 13 Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh thì anh em đến nơi alo đến số hotline trên màn hình cho mình sẽ có người ra đón anh em dẫn anh em vào trong cơ sở và cho anh em trải nghiệm trực tiếp về sản phẩm luôn còn anh em nào ở xa khi đặt hàng bên mình sẽ gửi hàng cho anh em là qua xe khách hoặc qua bưu điện thì tất cả hàng hóa của bên mình nhé khi anh em nhận hàng đều được phép kiểm tra hàng sau đó mới phải thanh toán tiền nên là rất là thoải mái cho anh em đấy thì cuối video mình cũng cảm ơn là anh em đã theo dõi hết video của mình xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video tiếp theo